dài bãi biển khai long mãi là nơi hồn lời em sao lòng vẫn dương anh dám đâu quên lời ngày nào trao cho người thương có nhớ thiệt hay không Cho riêng em thì Em không thể nào quên được Hôm buổi tiễn anh đi Tiến thân theo con đường học dân Em cố nén lòng cho khỏi bật thành tiếng khóc Nhưng nước mắt của em ràng rùa từ rồi từ đó đến nay em vẫn đợi chờ hết con nước rồng rồi con nước lân tiếng bìm điệp mỏi mòn mà anh có về đâu em ơi lòng anh trước cùng như sau một lời đã hứa ai nào dám quên Love. dáng nẻo đường thành dòng là tình duyên của chúng mình không như sự tích loài qua muôn biển để cho hương vị qua kia mãi mãi tỏa hương thơm trong cuộc sống môi con đời gian giờ nếu dân thinh không tiếng sông vọng về bãi biển khai long trải dài phơi lấp lánh mang trên thân mình những cánh hoa ngào ngạt hương thơm cũng như anh bao năm dài xa cách mang nặng trong lòng ký ức một miền quê khai long bãi biển cát rêu sóng hát đất trời mênh mông sóng đưa cát lắng thành dòng hồn dương bốn biển cho tình thêm mặn nồng bao nhiêu dòng sông cũng đổ